chào anh em nhé video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi ờ, mới cho ra mắt anh em đấy thì uh, bộ hột này nó là bộ hột tài xỉu mắt hí bộ xác cây nha anh em nhé bộ hột tài xỉu xác cây thì cái bộ hột này thì khi mà anh em sử dụng anh em đi lắc thì là nó sẽ mang lại hiệu quả cho anh em khá là cao à, thứ nhất là anh em có thể giữ tài giữ xỉu được bộ hột này thì có thể chống thầy đặng nghe hột đến, đến 80 phần trăm thì uh, ở đây tôi cũng à, chỉ nói qua để cho anh em biết được cái bộ hột này nó đi khá là khôn thôi Đó. thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái à, bộ hột này và cái uh, test cho anh em xem bộ hột này nó có tăng tích gì không Đấy, thì đây là bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc 5 năm thì chắc chắn là không có tăng tích gì cả trăm phần trăm là không có tăng tích Đấy, đây, 5 châm thử 5 châm cho anh em đó nói chung là hột bây giờ anh em đi lắc thì là một tang 100 phần trăm là không tang rồi để mà có tang thì anh em chơi đi rất là khó Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu ờ, mắt hí này Đấy, cái bộ hột tài xỉu ờ, sát cây xem là nó hiệu quả với anh em hay không Đấy, nó mang lại hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu ở bất cứ cái sân chơi nào hay cái sông sới nào lớn hay nhỏ thì anh em chơi được tất nhé Đấy, thì anh em nào mà Ờ, muốn được sở hữu hay là muốn tìm hiểu thêm về những cái bộ hột tài xỉu khác bên cửa sở tôi ấy, thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại này Đấy. và ờ, số zalo trên màn hình nhé Đấy, anh em cứ gọi điện trực tiếp tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, còn khi mà anh em lấy cái bộ hột này anh em chưa biết cái cách lắc thì anh em cứ kết bạn zalo qua hai số điện thoại này và anh em sẽ gọi điện video trực tiếp cho tôi Đấy, khi mà anh em lấy hột thì sẽ chia sẻ cho anh ờ. em và sẽ nói cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột này làm sao nó hiệu quả để anh em đi lắc hơn nhá đấy thì cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng nó thì là cái thứ nhất là hột nó đi sẽ rất là đều đấy, nó không có thiên về bên nào cả đó vừa xỉu lên tài đúng không đó xỉu tiếp tục cho anh em cái này tài 80 phần trăm tài đó đấy thì à, đây là cái bộ hột nó đi rất là đều như thế đấy, bộ hột tài xỉu mắt hí bộ hột tài xỉu sát cây dành cho anh em đi lắc cái mang lại hiệu quả rất là cao đấy, thì bây giờ tôi sẽ vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột này làm sao anh em có thể giữ tài giữ xỉu được để cho anh em có thể áp dụng vào sân chơi áp dụng vào cái song sới của anh em để anh em đi lắc nó mang hiệu quả cho anh em nhé đấy thì bây giờ đang tài tôi sẽ giữ tài cho anh em đấy. Đấy, một chài này, một tài này tiếp tục nó tầm 7 đến 80 phần trăm nó sẽ tài thế này Đó, tài 11 này tiếp tục cho anh em này tài 13 này 445 Đấy, tài 13 tiếp này tài 14 này cái chén này nó về xỉu đấy. Thì đây là cái bộ hột nó mang lại hiệu quả cao cho anh em đi lắc đấy. anh em có thể giữ tài xỉu được theo ý muốn của anh em đấy thì còn những cái chén kết của nó thì nó lên tới 90 phần trăm cho anh em ví dụ như chén này đấy, ví dụ như chén này thì thường thường anh em sẽ đánh xỉu tiếp đúng không đấy, nhưng mà tôi sẽ đánh lắc lên tài với cái tỷ lệ kết lên tới 90 phần trăm 552 đó Đấy, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này anh em nào mà muốn được tìm hiểu những cái bộ hột ở bên cơ sở tôi muốn cho anh em đi lắc cái anh em hiệu quả hơn đấy thì anh em à, cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình